đang có đang có hơn 37 triệu thành viên và chuẩn bị cán mốc 38 triệu thành viên trên toàn cầu, phát triển hơn 200 quốc gia vùng lãnh thổ. Và họ được cấp phép chứng nhận bởi Hiệp hội Liên minh châu Âu để họ được hoạt động trên rộng khắp trên toàn thế giới. Vậy thì họ hoạt động tại sao họ bản thân họ rau anh họ không kinh doanh một cái gì cả họ chỉ sao à họ chỉ tạo cộng đồng và khi họ sở hữu được cái lượng cộng đồng đồng thời một cái lượng data khách hàng đấy thì đó là khối lượng tài sản cực kỳ lớn và họ sẽ mặc nhiên trở thành một nhà môi giới và đó là lý do tại sao ngày hôm qua các anh chị ngày hôm qua trong cuộc họp zoom ngày hôm qua À, ngài Mắt nói rằng là sắp tới sẽ rất là nhiều đơn vị sẽ tiếp tục liên kết với tập đoàn Rau Anh để đưa những sản phẩm của Rau Anh đến thông qua Rau Anh là vai trò là nhà môi giới để đến với cộng đồng và sắp tới sẽ rất và rất là nhiều sản phẩm nữa những dịch vụ kèm theo của những cái sản phẩm đó tiếp tục được tăng dần lên vậy thì nếu được trừ họ không tốt á, thì những cái công ty lớn những tập đoàn lớn họ có đưa dịch vụ của họ đến không đơn giản nhất đối với các anh chị thấy rằng là các anh chị nữ ngày nay các chị nữ ngày nay có phải rằng là các chị nữ hay ngày hôm nay không thích đi chợ truyền thống nữa nhưng luôn luôn thích vào siêu thị đúng không vậy thì á vậy thì tại sao những cái kênh siêu thị mà nó có tiếng ví dụ như là gì ạ à? như là co op ví dụ như bixi tại sao rất là nhiều doanh nghiệp họ muốn liên doanh họ muốn liên kết vào đó để đưa sản phẩm vào đó và họ sẵn sàng dán thêm cái mát của ví dụ của cô ốp ví dụ của Bixi lên trên cái sản phẩm của họ tại sao họ làm điều đó nếu mà cái hệ thống siêu thị đó không tốt không có một lượng cộng đồng lớn thì theo các anh chị những doanh nghiệp đó nó có sẵn sàng làm điều đó không không bao giờ đúng không ạ à? chẳng bao giờ nó nhượng quyền như vậy hết á nhưng cái chuỗi siêu thị Co-op hoặc là Bixi nó đã có thương hiệu rồi điều thứ hai là nó có đang sở hữu một lượng thành viên là những khách hàng ví dụ Co-op ngày hôm nay hơn 40 triệu thành viên Bixi hơn 60 triệu thành viên trên toàn lãnh thổ Việt Nam vậy thì với cái cái danh tiếng với cái tầm ảnh hưởng với cái số lượng khách hàng của nó như vậy thì sẽ rất và rất là nhiều doanh nghiệp sẵn sàng liên kết lên kệ hàng của hệ thống siêu thị này và khi liên kết lên đây nó phải chia quyền lợi lại cho hệ thống siêu thị chia lại lợi nhuận cho khách hàng là gọi là thành viên của hệ thống siêu thị đấy thông qua cái cái gì à? cái điểm tiêu dùng đấy nó sẽ chia lại dưới cái điểm tiêu dùng tích lũy trên cái thẻ tài khoản và sau đó thanh toán 100% tại quầy nếu sử dụng tiếp tục dịch vụ tại đấy dù rằng nó nói rằng là điểm này không quy đổi bằng tiền nhưng thực chất nó là tiền đúng không ạ vậy thì ngày hôm nay rau anh cũng điều tương tự như vậy và họ đang xây dựng một lượng cộng đồng cực kỳ lớn cực kỳ lớn trong một thời gian rất là ngắn ngủi thôi và khi này cái tầm ảnh hưởng của họ rất là lớn thì sao ạ à? họ đã liên kết với những cái lĩnh vực với những công ty về sản phẩm để đưa vào và sử dụng dịch vụ vì sao những đơn vị kia họ thấy được cái lượng cộng đồng tại đây thấy được cái tầm ảnh hưởng tại đây đơn giản nhất giống live chain ngày hôm nay nó phát triển rộng hơn và nó đưa cả dịch vụ về đặt vé máy bay trên đó luôn rồi Mr. đang mở rộng ứng dụng game mobile của nó và nó đưa ra nó ứng dụng về về công nghệ cho nó gọi là nó đưa ra nó sẽ mở rộng nhằm mở rộng cái thị phần của nó bằng hình thức nó chiếm cái cộng đồng tại rau thì sao nó đưa ra những sản phẩm tiếp theo và cái dựa trên công nghệ đó là cái token NFT của nó đúng không ạ và một sản phẩm làm lên đình đám nhất của một tập đoàn công nghệ đó là Planet AX là một công ty về kỹ thuật số ngày hôm nay cứ mỗi một tuần nó mở bán tính nó tiền Việt Nam sao ạ nó thu về khoảng cỡ hai hơn 200 tỷ Việt Nam đồng vậy thì nếu như cộng đồng của rau anh mà thật sự không đông không giá trị thì một công ty nó có làm được điều đó không nó có muốn roi vào đây không không bao giờ đúng không ạ và khi nó phát triển như thế chúng ta là những thành viên mặc nhiên chúng ta cũng trở thành nhà môi giới với nó thôi và nhiệm vụ chúng ta gì tận dụng mối quan hệ chúng ta liên kết để tạo thêm cái cộng đồng tạo nên cái data khách hàng cho tập đoàn và họ đi kinh doanh thì cái điểm đặc biệt ở đây là khi họ kinh doanh họ chia lợi nhuận lại và họ dành tới 80% lợi nhuận lại chia lại cho cộng đồng để cùng phát triển với họ và đến một lúc mà cái lượng phát triển cộng đồng theo yêu cầu họ được rồi thì họ sẽ dừng cái cái cái cái phần đó lại để họ lấy quyền lợi cho doanh nghiệp của họ nhưng hiện tại họ chỉ dành ra có 20% để tái cơ cấu doanh nghiệp của họ thôi còn 80% trả cho cộng đồng vậy thì chúng ta là những người đang tận dụng cơ hội này để chúng ta kiếm tiền cùng với nó là như vậy và rau anh không phải là tôi muốn nhắc lại với các cô chú anh chị rằng là rau anh không phải là một công ty tài chính cũng không phải là một công ty bán sản phẩm và họ cũng không bán cổ phần cổ phiếu gì ở đây hết á họ chỉ việc là kết nối cộng đồng và đứng vai trò họ sẽ thành một nhà môi giới và mặc nhiên chúng ta cũng trở thành nhà môi giới thôi một người khi một công ty họ phát triển có phải rằng một đơn giản nhất là một công ty họ đi bán sản phẩm đi ra ngoài đó có phải rằng là nếu một người đi bán sản phẩm thì không bao giờ có một doanh số lớn đúng không ạ nhưng khi họ kết nối để nhiều người cùng đi bán sản phẩm thì lúc này tạo doanh số lớn đúng không ạ thì rau quanh cũng làm như vậy họ sẽ dùng con người kết nối con người ra con người và nó là gọi là hiệu ứng hiệu ứng đám đông hiệu ứng đám đông vậy thì lúc này cái cái giá trị về số lượng con người nó sẽ tăng thì mặc nhiên mặc nhiên giá trị tài sản họ nhận lại sẽ lớn và nó chỉ chia lại cho mình y như vậy thôi và rau anh ngày hôm qua có trong cái buổi cuộc họp ngày hôm qua thì họ đã công bố tiếp tục lộ trình sắp tới của họ với những sản phẩm những dịch vụ đi theo kèm của họ quá kinh khủng vậy thì chúng ta sẽ trở thành là nhà môi giới đích thực với nó khi chúng ta là thành viên thì chúng ta được ưu đãi về cơ bản chúng ta đã được sử dụng dịch vụ ưu đãi rồi từ trong là về à, giáo dục nè về giải trí nè về du lịch nè chúng ta được ưu đãi nè và thông qua Alphalet đó mặc nhiên chúng ta trở thành nhà môi giới đó là cái Alphalet là một cái link liên kết tự động và chúng ta chỉ việc dùng nó để chúng ta thông qua các mạng xã hội chúng ta quảng bá và khi một ai đó sử dụng dịch vụ thì chúng ta nhận lại gọi là giống như là chúng ta trở thành là đại lý phân phối sản phẩm cho vậy thì có phải là chúng ta được nhượng quyền thương hiệu không đúng không ạ và chúng ta được chia lợi nhuận trên đấy đó là sự khác biệt và rau ăn họ đang hướng tới họ hoàn thiện trở thành một cái sàn thương mại điện tử lớn nhất trên toàn cầu nữa kìa thì nay ứng dụng công nghệ rồi có phải rằng là hồi trước các anh chị đi đi đi đi dùng cái từ là đi xe ôm thì chúng ta phải đến những cái điểm có xe ôm đúng không nhưng khi app công nghệ ra đời thì ở Việt Nam hơn 10 năm nay Grab nó, nó làm thống trị thị trường Việt Nam mà tại sao xe ôm truyền thống đã biến mất có phải rằng là thông qua một cái app ứng dụng chúng ta chỉ ngồi tại nhà chúng ta gõ cái xe ôm nó đến tận nhà nó đón chúng ta đi và chúng ta biết được cự ly quãng đường đồng thời cái cái số tiền chúng ta phải trả đúng không ạ à? ứng dụng về công nghệ và vậy thì cái cái nhà triển cái nhà mà mà mà mà, mà quản trị cái ứng dụng đấy họ chỉ là ứng dụng môi giới mặc nhiên họ được nhận tới 25 27 phần trăm trên cái, cái cái phí sử dụng dịch vụ của khách hàng đúng không ạ à? mặc nhiên họ được ăn chia vậy thì rau anh cũng làm điều tương tự như vậy họ trở thành là nhà môi giới và nhưng tỷ lệ ăn chiếu của họ tới 50 50 cơ đó là cái điểm khác biệt vậy thì chúng ta chúng ta nếu như là thành viên của rau anh đơn giản chúng ta không phát triển cùng rau anh thì chúng ta được cái gì chúng ta được chính cái sản phẩm liên kết ban đầu của tập đoàn Rao đó là thông qua một ứng dụng của Mindo là sản phẩm của MyGitHub về sản phẩm giáo dục. Chúng ta sẽ được học miễn phí ở đây trong một gọi là suốt đời luôn. Tất cả các các loại hình về giáo dục từ là à, để phát triển bản thân nè, về kinh doanh bí kíp kinh doanh nè, à, bí kíp sống nè và tất tần tật nữa rất là nhiều thứ trên đấy vậy thì về cơ bản một thành viên ban đầu sẽ được nhận cái đó rồi và là thành viên của rau thì sao ạ à? được công ty tặng cho một số lượng điểm tiêu dùng để sử dụng các các cái sản phẩm liên kết trong hệ sinh thái của rau trong đó có là chơi giải trí nè giải trí thì có các dạng game nè à, có thể là casino nè có sổ là sổ số nè rồi sử dụng dịch vụ à, của LiveChain là về du lịch thì chúng ta được miễn giảm nè miễn giảm tùy theo trạng thái có thể là từ 15 đến 30 phần trăm và thậm chí là 75 phần trăm nếu chúng ta là mua sử dụng gói dịch vụ của họ và khi chúng ta sử dụng tốt thì chúng ta có thể giới thiệu cho người ta sử dụng dịch vụ vậy thì chúng ta sẽ mặc nhiên chúng ta có tiền và chúng ta trở thành giống như đại lý phân phối mà chúng ta không phải ôm hàng chúng ta không phải chịu áp lực về doanh số của bán hàng vì chúng ta có nó chúng ta có phải đi bán hàng đâu đúng mà và chúng ta vẫn nhận tiền và khi chúng ta phát triển dựa trên cái khả năng chúng ta phát triển thì nó sẽ có chia quyền lợi được tích lũy trong 21 cái bể tài chính hay gọi là 21 cái uh, cấp bậc cho mình và chúng ta sẽ được vinh danh chúng ta hưởng cái lương dựa trên cái khả năng chúng ta và chúng ta hưởng lương mãi mãi nhưng sự khác biệt ở đây là khi chúng ta đạt đến đó đó cái mức đó chúng ta nhận chúng ta sẽ nhận mãi mãi mà chúng ta không bị rớt chúng ta không bị bị bị bị bị rớt lại bạn trạng thái ban đầu có phải rằng là các anh chị mà làm kinh doanh về sản phẩm về những sản phẩm à, về sản phẩm hay là kể cả các anh chị làm bảo hiểm cái các anh chị đến một cái cấp bậc tốt rồi nhưng các anh chị không đảm bảo về doanh số không đảm bảo về sức phát triển con người thì sao ạ à? sau 6 tháng mà các anh chị không đảm bảo thì các anh chị còn ngồi ở vị trí đó không còn lấy được cái quyền lợi ở đó không không bao giờ đúng không các anh chị sẽ quay lại và gần như các anh chị sẽ quay về trạng thái ban đầu có nghĩa là các anh chị sẽ lại phải bắt đầu lại từ đầu nhưng tại rau anh thì chúng ta phát triển một lần mà chúng ta hưởng mãi mãi đó là sự khác biệt rất là tuyệt vời vậy thì chúng ta phần còn lại ngày hôm nay chúng ta chỉ là người chúng ta có quyết định chúng ta có dám mạo hiểm có cùng cùng mạnh dạng để phát triển cùng với tập đoàn rau quanh hay không thôi thì ngày hôm nay chúng ta không làm thì cả thế giới họ cũng sẽ làm và họ tiếp tục phát triển để trở thành một doanh nghiệp lớn mạnh nhất trên toàn cầu vậy thì các anh chị có mạnh dạng có phát triển có kết nối hay không đó là quyền quyết định của các anh chị vậy thì tôi nghĩ rằng các anh chị hãy mạnh dạng lên các anh chị hãy phát triển hãy tận dụng cái mối quan hệ của mình chia sẻ vì ở đây nó có một sự liên kết đồng đội cái sự hỗ trợ từ đồng đội sẽ rất là lớn giúp tất cả các anh chị cùng phát triển chứ không phải là các anh chị đi một mình giống như chiều ngày hôm nay tại buổi room ngày chiều ngày hôm nay giống như chúng ta ngồi tại một quán cà phê thì hương à, lãnh đạo hải và chỗ lãnh đạo thấm cũng sẽ là những người đồng hành với tất cả các anh chị tại đây hỗ trợ cho tất cả anh chị trong mọi phương diện để các anh chị cùng phát triển vậy thì còn chần chờ gì nữa đó phải không ạ chúng ta mạnh dạng chúng ta phát triển thôi đấy đấy là những gì em thương muốn chia sẻ với các anh chị buổi chiều ngày hôm nay thương muốn hệ thống lại một chút để các anh chị nắm rõ hơn vâng vậy thì à, trong này có một số anh chị mới trong đó có một chị thực sự là lần đầu tiên bước vào buổi zoom chiều ngày hôm nay vậy thì à, các anh chị cứ mạnh dạng đặt câu hỏi những gì thắc mắc những